và bếp ga dành cho thị trường nội địa nhật. thì biết là Paloma thì biết nó có đen là IC S87 đây là cái nội thất ở bên trong của bếp thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem cái ngoại thất bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả tính năng của bếp cho các bạn được xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì ờ, ở phía dưới bếp á nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống với trường hợp là chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp ở cửa hàng chúng tôi nó sẽ rất là an toàn thì cái con bếp này đây nó còn đời rất là cao đây nó được xuất xưởng vào tháng 11 năm 2018 đời còn rất là mới bếp được thiết kế có lò nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể dễ dàng mà sử dụng cũng như là vệ sinh đây các bạn chỉ việc cho thực phẩm đã sắc lát mỏng vào bên trên vỉ này và cho vào bên trong bật công tắc nướng thôi rất là tiện lợi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 nhưng mà những loại pin này khi các bạn sử dụng cho biết là nhập nó sẽ rất là kém nên là các bạn không có nên sử dụng thì để mà khắc phục cái vấn đề về pin khi mà các bạn mua biết là cửa hàng chúng tôi á, thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm đây là một pin sạc như thế này đi kèm đây là một cái lò xo đây và một ổ cắm sạc với cái đoạn dây dài 3 mét như thế này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 thì để mà có thể nhận biết khi mà chúng ta các bạn sạc pin á có thể nhận biết khi nào pin đầy á thì các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị cho cống sạc đây đây khi đèn hiển thị cho cống sạc hiển thị ánh sáng màu xanh ở đây thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì lúc đó các bạn nên rút sạc ra còn để mà có thể nhận biết khi nào pin yếu á thì khi mà các bạn đang sử dụng bếp á mà các bạn thấy đèn hiển thị đây nó chớp tắt ánh sáng đỏ ở đây thì có nghĩa là pin đã yếu rồi thì lúc đó các bạn nên cắm sạc vào thì ở đây các bạn sẽ có đây là cái tính năng rang xào đồ khô đây và sẽ ấn vào chỉ cần ấn vào thôi là có thể là đã, đã có thể sử dụng được thì như ban nãy tôi đã nói đó, là ở que cảm biến ở giữa đây ở điều kiện bình thường thì nó sẽ chuyển nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ra nên khi các bạn rang xào những món ăn mà các bạn phải cần đến nhiệt độ cao thì các bạn phải kích ngập tính năng này lên khi các bạn kích hoạt tính năng này lên á quay cảm biến đó, nó sẽ chuyển cái nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên 300 độ thì lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái mà không lo cái vấn đề nhiệt độ nó sẽ bị kìm hãm lại đó là cái tính năng rang xào đồ khô biết bên phải đã tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi thì ở cái viên pin sạc này đây nó sẽ có hai cực đó là cực âm và cực dương đây bên cửa hàng chúng tôi sẽ là dấu cộng đây và dấu trừ để cho các bạn có thể phân biệt khi mà các bạn nhận biết về nhà thì ở cái dấu cộng này nó sẽ là cực dương và ở dấu trừ thì nó sẽ là cực âm thì khi các bạn lắp pin vào bên trong các bạn lưu ý là các bạn sẽ hướng cái cực dương này đây nó sẽ ra phía bên ngoài còn cực âm là dấu trừ nó sẽ vào bên trong thì cái pin nó sẽ nằm theo cái hướng như thế này đây ta thử đặt cho các bạn xem đây dấu cộng ra bên ngoài và dấu trừ bên trong tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin thứ nhất là bếp nó sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra cái tình trạng hư hỏng pin chúng ta nên là các bạn hãy lưu ý cái điều này đây bếp bên trái cũng đã tự động khóa ra sau chúng ta bếp này thôi đây bếp đã khóa ra đây công tắc thì vẫn mở bình thường đây thì giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tôi sạc bên trong thì các bạn chỉ việc mượn cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này vào phía trên đầu dung pin pin là dấu cộng nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này bạn sẽ móc cái lò xo này vào đây để chúng ta cố định cái lò xo này lại để khi mà các bạn á, cho vào sử dụng sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp là nó sẽ bị bung ra đây, như thế này các bạn sẽ cho miếng lò xo này nó sẽ tiếp xúc với miếng thép phía trước à, ờ, học pin đây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 khi mà các bạn sử dụng mâm bao vỉ này để nướng á, thì các bạn nên cho ít lượng nước á, vào bên trong bằng hứng, bằng hứng phía dưới đây để trong quá trình các bạn nướng hơi nước bốc lên á, thì thực phẩm các bạn nướng nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn thì đối với cái dòng bếp ga Nhật này nó sẽ có rất nhiều ưu điểm nó vượt trội hơn là bếp ga Việt Nam của chúng ta đầu tiên thì bếp được xuất xứ từ Nhật thì các bạn sử dụng nó sẽ rất là bền và thứ hai á, nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì theo khảo sát uh, thực tế nhiều khách hàng sử dụng cho biết á,